Thứ nhất là chúng ta sẽ nghiên cứu tính chất đầu tiên đó là cái khả năng làm đổi màu chất chỉ thị của chúng ta. Được chưa nhỉ? Đấy, đổi màu chất chỉ thị. Đối với chất chỉ thị của chúng ta thì như ở cái chương trước chúng ta à, bài trước chúng ta học về axit hay là các chương trình lớp 8 đã học rồi thì có một số chất chỉ thị quen thuộc với chúng ta như là quỳ tím, như quỳ tím. Đấy, hoặc là có một số chất chỉ thị khác như là các cái loại à, sắc tố tách ra từ thực vật nó có khả năng thay đổi khi mà cái môi trường tương tác với nó là môi trường axit hay là bazơ thì đa phần chúng ta gặp là quý tím nhưng đối với bazơ thì ngoài quý tím ra chúng ta sẽ gặp một cái chất chỉ thị khác là phenolphthalein được chưa nhỉ đây đấy các dung dịch bazơ của chúng ta thì nó sẽ làm quý tím hóa thành màu xanh và dung dịch phenolphthalein không màu sẽ hóa thành màu hồng đây là hai chất chỉ thị quen thuộc ở trong cái phần bazơ của chúng ta. Thầy nhắc lại nhé, dung dịch bazơ, nhớ là dung dịch bazơ có nghĩa là các bazơ của các kim loại mà tan được trong nước ở điều kiện thường. Ví dụ như là khi nào bạn cần, chúng ta cứ nhớ bốn cái câu đấy là chắc chắn chúng ta sẽ làm giải quyết được cái bài toán rất là nhanh các em nhé. Quý tím hóa thành màu xanh này, dung dịch phenolphthalein hóa thành màu hồng, ban đầu của nó là không màu. Được chưa nhỉ? Chúng ta hãy đến với thí nghiệm mô phỏng như sau. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có uh, dung dịch KOH này. Được chưa nhỉ? Dung dịch KOH, được chưa nhỉ?